Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với video tiếp theo của mình ngày hôm nay Thì video tiếp theo của mình ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái súng bằng giấy nha mọi người nhé Thì cái súng này nếu nó chỉ có bắn được cái, cái ờ, dây thun thôi nha mọi người Mình ờ, làm chơi cho vui á mọi người ơi à, Nói chung là đợt này ý tưởng của mình cũng không có nhiều cho nên là mình làm cái súng bằng ờ, dây thun nha à, Chắc có lẽ đợt này mình sẽ làm một cái series về làm súng quá mọi người ơi Mình sẽ làm tất cả những cái gì mà bắn được nha mọi người Ok mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để à, đón xem những clip tiếp theo của mình nhá. Clip này đầu tiên ấy, thì mình làm cái đơn giản nhất nha mọi người nhá. Ok, like không? cái súng nha mọi người ok mình đang làm thì mình sẽ trang trí màu nhé Ok mọi người thì à, mình đã làm một cái súng như thế này nha mọi người nhé Nói chung làm à, đơn giản thôi nha mọi người Làm đơn giản cho mọi người gì làm Vậy thì à, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip này của mình Mọi người nếu mà thấy hay mọi người nhấn cho một like đăng ký kênh nha mọi người nhé Đừng quên chia sẻ nha Mọi comment kiến đóng góp thì cứ comment ở dưới mình sẽ đọc nha mọi người Ok cảm ơn tất cả mọi người Bye bye